Steven xin chào cả nhà hôm nay à, gia đình của Steven à, sẽ đi qua bên à, đi qua bên Orlando tất cả gia đình mình hãy đi theo à, Steven để à, tham quan ở thành phố Orlando thì đi chung với Steven này có em trai của Steven với à, một đứa em dâu à, bà xã với hai đứa con đi đến đâu thì à, Steven sẽ quay đến đó đi đây là đi chơi thôi chứ có chưa có có hình dung được là mình đi tới chỗ nào ở à, Orlando hơn cả năm nay thì gia đình phần đông cũng ờ, bị ờ, à, đóng cung ở nhà rồi bị ờ, dịch rồi tràn tới rồi hơn năm nay làm việc ở nhà không thì mấy đứa nhỏ nó cũng có cơ hội được đi ra ngoài à, đi chơi xe thì à, cũng còn vài tuần nữa thì mấy đứa đi học lại thì Steven lợi dụng cái cái, cái cuối tuần này chở mấy đứa đi chơi một lần đi ra ngoài cho nó, nó tinh thần nó sảng khoái một tí không ok xin chào mọi người và hẹn gặp lại theo Mình mình mình chạy tới cù ca cù hả cù ca cù tại sao cái tiệm gì mà cù nhiều quá vậy cu ca cù is Japanese oh. đây là những uh, thành phần hôm nay đi qua tới Orlando chơi khó lỏng okay. phía sau có uh, on my Palmer house. Drive, then take the first left. I know where you go, man. Come on. Bà hỏng hết series tới bữa nay tới nhỏ này. <laughs> State Road 56. Turn right on State Road 56. quarters of a mile. Keep right on State Road 56. It's 6.6 miles. That's five. Really? Keep right on This is my State teacher Road 56. Right here on the left. mấy người ngồi sau lưng ờ, chê cái mặt của ờ, của mình mặt ờ, động cái người mà cái áo kia vàng vàng phía sau á còn cô mi đang ăn mà trốn trốn camera này phải không thường thường mấy người trốn ưa lên và dính tại thì mình đã chạy tới Orlando Texas sóng 18 rồi tới Disney rồi những hotel nổi tiếng nữa chứ bên này nó có hotel nó kia bằng cái gì casting thường ngầu không không mày casting là giống mình đi uh, học uh, đi đi uh, đi thi uh, làm actor hả deadliest highway in America dịch cái tiếng Việt là gì xa lộ chết giờ <laughs> tới đường này nè lúc nào gần tới Disney cái là đâu lúc nào cũng kẹt xe Billy hả à. yes. almost every time you hit this area you get a traffic always always <sighs> sáng trưa chiều weekend gì ngày thường gì chưa có lần nào mà vô tới đây mà chạy mà được bon bon bon bon nha thì gần mấy cái mo nè nha chạy phút nó gặp cái uh, phi niệm ao lịch nằm bên tay tay trái à biết là chạy đi xuống là bên tay trái không on à, the left giờ mình chạy xuống tới exit uh, ờ, 74A từ Tham vào qua tới đây là một tiếng uh, à, 20 phút trên đường à, đây là cái International Drive nha à, cô à, quý vị ở đây là cái free mèo bao lịch này nó nổi tiếng là nào giờ nó bán đủ loại đồ hiệu cho anh chị nào các bạn mà xuống Tampa thì hay là xuống đồ ở đây nó có cho tiệm này nha có cái outlet lớn lắm nguyên khúc này đó nha đây là Blueberry Blueberry giờ tụi mình đi qua bên uh, tiệm uh, tiệm đại hàng à, đi ăn tiệm uh, Japanese mà bên đây cho đầu xe mà vòng bên kia xa quá bây giờ đi ngược trở lại Kyukaku Japanese Barbecue Dining Oh Here Gyukaku Japanese Dining Địa chỉ này là 100 đường gì Địa chỉ mất tiêu rồi 1858 đường gì? Turkey Lake. Oh, Turkey Lake hả? Turkey Lake Road. Turkey Lake Road. Turkey Lake Land. sushi làm sẵn hả Belia? Hả? Dạ đó là Sushi thịt bò. Sushi thịt bò hả? Như dạ. cái special dish của nó. Còn cái này là gì? Um, she said it's hanger steak and I thought that was this is fillet. Fillet and hanger steak. Uh-huh. Nướng. I just know it's beef. Yeah, I just know it's beef. Hấp dẫn vậy? Nhật yeah, à, steak steak sushi bình thường sushi là ăn với cá không bên này là sushi mình ăn với à, thịt bò dưa leo này nó mới dạ. vừa sắp ra cái nó là dưa leo chua xì 174 đồng tổng thuế à, 11 đồng 31 lên là 185 đồng với cộng tiền ship 31 đồng mấy nữa là cho 216 đồng mình cho 220 216 đồng cho 6 người yeah. hai trăm hai chục xong vô đây ngồi ăn barbecue xong rồi là cái đám ngồi bu ngồi à, nướng à, marshmallow ủa không phải đâu cái nãy nó cho là chung nó cho thêm này Dạ, nó dọn hết trơn đi nó dọn hết trơn sạch sẽ không còn à, một đống tô nằm đây chưa xong không còn cái nó cho marshmallow ra ngồi à, giống như nướng marshmallow luôn cô chú anh chị nào mà đi qua tới Orlando chơi thì ghé cái tiệm uh, Gaiku Kaku Orlando nha Địa chỉ là 7858 Turkey Lake Road 7858 <coughs> Turkey Lake Road à, Số điện thoại là 407 613 5056 chỗ này nó bán đồ à, đại hàng mà đại hàng nó có đồ Nhật luôn đồ ăn rất là ngon Steven và gia đình mới vừa ăn cơm uh, trưa ở đây nó có nướng giống như barbecue dạng grill luôn ngon rất là ngon thì chỗ này nó hơi uh, vô đây thì chỗ đầu xe nó hơi khó tí tì nó chia ra một cái la ra mà cho nhiều cái tiệm khác nhau á thì ở phía sau cái chỗ rửa xe bên kia phía sau phía sau bên đó nó có một chỗ parking lớn lắm mình chỉ đậu qua đó mình chỉ lo bộ tắc qua đây thôi còn à, trong này cái phó kênh này nó cũng có không mà nó vẫn rất là limited người đã ăn xong rồi đi ra kìa chỗ này là Gu Ukagu Japanese Barbecue Dining Sup man chỗ này Tammy Tammy Nails and Daily Spa chắc cái này với con mày đi à, đi cà phê rồi à? mới ăn xong mà đi nhanh vậy Okay, hiện tại chúng ta đến à, Universal Studio mà không có vô Universal Studio chúng ta đi bamboo bamboo chu cái mỏ ra phải không hey, <laughs> các bạn ok Universal Studio quẹo trái Universal Studio Orlando quẹo trái trên đường May ờ đường May ở gì vậy Major Boulevard Boulevard hả yeah dạ. Major Boulevard Boulevard đại lộ Major đường Major Boulevard Universal Studio các bạn thấy cái logo bên đó không rồi ừ. chạy chạy thẳng vô lại chơi đó mất mùa lại thấy luôn yeah, miếng mix mix cây cái exit chạy tới nhau exit tới cũng vô luôn luôn hai chỗ luôn bây giờ mình chạy xuống bamboo đúng uh, bubble tea chạy bốn mai nữa ta được Cologne quẹo phải không yes Italy Italy Italy Ủa, ở đâu vậy kia em là làm cũng ngồi dưới đây cho nên ngành của mà siêu và chuyên đi dưới đây là khác chỉ có chỗ khác là phải I order this one, the number one. Dylan order the number 10. Cái mò này nó có tiệm Việt Nam Tàu, tiếng Mỹ, lâm la chơi để dần dòng bên kia là đất Việt Cargo đất Việt Cargo Human Taste số ờ, 13 Ở đây Quán đồ ăn về Human Taste kia vậy Yeah, yeah. Right there, human taste. Ủa, cái thịt người. Oh no, that's not human, that's Hunan, man. Hunan hả? À? Gì? Hunan. Sao đọc cái thành human đây nghe? Gì Hunan mà đọc thành human. Shit. Ủa, tao nó bán thịt người chứ, phải không? Lầm á, man. Yay! Epson Market Community. Turn left. Yeah, I know. Turn left. Chạy vô khu này Việt Nam cho bà con biết cái khu Việt Nam nữa. The à, Houseware Wholesale and Outlet. Công nhận là chè này ngọt thiệt. Ờ. Ngọt. Tôi kêu nó bỏ hết rồi mà nó cũng à. ngọt ăn. Ngọt hả? Yeah, it's so sweet. Vậy dạ, khu này bên đây nó có the tea spot. Oh, the tea spot over here too. Come here. Mm -hmm mấy à The Tea Spot đây cái, cái tiệm của Mi uống cái gì mà ngọt vậy kìa yeah, số 1 á đây cái tiệm của Mi đọc nè cô Mi yeah. Dạ. The Tea Spot yeah Tea Spot It's the same uh, mall. Wow, now now that I drink your so lạc. À. Turn right on West Colonial Ờ, mấy nó bỏ đường vô rồi chống đi đường á. Phải không? Hả? Yeah, I forgot to tell them last week. Cái đặc biệt. Nhưng mà nó nó đặc biệt. Nó dừa với lá dứa rồi, vâng, đặc biệt. Wabi Kubi Về của chị nào Trẻ YZ Realty Ủa nó làm gì đó làm cho người Ồ, cà phê OK đó hả ghê vậy dạ. Ồ, cái này giống như là ghê à nghe Mờ ẩm vậy Lai Rai Square What the hell Cà phê karaoke Ờ, karaoke mà so nó để là Lai Rai Square Lai Lai Square Tưởng là Lai Rai nha, Lai Lai nha, đọc thành Lai Rai rai rai là hơi mệt đấy cao kỳ chỗ này nó nằm ở chỗ ờ, Westside Crossing Center nằm kế bên bamboo luôn cái tiệm bên kia là cái chỗ tiệm bamboo mua bố bố thi với ờ, chè xưa nó nằm ngay cánh gà này nè Mama lẩu and ốc Vietnamese restaurant đó đường này là đường cầu lâu nhiều nè nếu chạy ngược trở lại quẹo trái đi qua bên kia là I4 à. I4 là con đường chạy từ ờ, từ Orlando chạy về bên Tampa là con đường này con đường ờ, nổi tiếng ở Orlando là có nhiều người Việt Nam sống ở đây tại đường cầu lâu nhiều thì có nhiều ờ, nhà hàng Việt Nam ở đây gần đây Hello cả nhà hiện tại thì gia đình mình đã tới Orlando chưa à, đi ăn đi chơi bây giờ đi ăn tối ăn tối thì vô chỗ này có chỗ kìa ma ma lẩu và ốc để ờ, vô chỗ ăn rồi quay lại cho mọi người xem chỗ này nó có nó có ngon không okay. ma ma lẩu và ốc 5038 đường Colonial Drive Orlando Ooh. Cháo này mở à, bữa thứ hai tới chủ nhật. Từ thứ hai tới chủ nhật từ 1 giờ sáng. Đổ sầu riêng. 11 giờ sáng tới 10 giờ tối. Sinh tố sầu Chỉ có ngày thứ tư là đóng cửa. Rồi khoai chiên, khoai tây liền lắc, bơ tỏi, hột vịt lộn răng me. Ồ, vịt anh trên đó. À, nghiêu hấp xả ớt, nhiều hấp uh, la quế, nhiều hấp thái, như là nướng mỡ hành sò long nướng mỡ hành sò điệp nướng mỡ hành ốc len sầu dừa ốc hương muối ớt ốc hương ốc hương sốt me ốc hương đang muối ốc hương chợ tế ủ nhiều. này là ốc hương hả Billy ốc ốc hương gì cái này ốc này hả ừ, ừ. như ốc hương ốc, à, ốc hương uh... nutritionist món này là ốc hương sắt me à. ngon á ốc hương sắt me ngon á ốc hương sắt me còn mấy you like it chị nghĩ đợi xin nó cài cặp à, rồi em thế đi from 1 to 10 give me a number just for this uh, for this one à, <laughs> from your personal thinking Ủa, cuốn chân nó ngon kìa Ôi sốt ngon Này là ốc bu hấp xả Ồ cái này ăn dữ lắm Ồ Vô Ăn với cái này nữa mình Mời mọi người ừ. Ốc bu hấp xả ngon ốc hương ờ, ốc hương ốc hương sốt me à. ốc hương Đâu ờ, đừng ăn cái đít bên <laughs> Billy đừng, đừng, đừng, đừng ăn cái đít coi cái đó nghe cái đít nó ra còn là cát với ấy không Yeah Vô đông ghét ra mày mẹ Rồi từ từ rồi Cho cái cảm giác à, mùi vị xong Dở Ngon này nó dở Chị Ngon <laughs> Quên quên coi dở mà cái tay cái xỉa liên tục Dở hả? Lẩu lâu quá Billy <laughs> Ngồi ngồi ngoài lẩu lâu quá ngồi nhà chính gà Nhớ bịch đi gì lấy cái dĩa Cái dĩa kìa Ra Bây giờ, giờ này là bốn phần rồi không? bốn bốn phần rồi không? bốn ngàn anh Kevin Same thing. Ba ba lẩu. Bây giờ có ba mẹ ngồi nãy giờ cho nó hết cái lẩu nên mà chưa chịu không nổi nè. Chị nói chị nói ăn ngon không? Mỡ bún ngon không? Dạ ngon. Cô mi không mỡ bún ăn thử. À, lắm và bún thì trang à, trang xúc vô đồ quá chừng luôn ở phía bên kia là chỗ à, xưa à, mua chè với mua bố ti ăn xong bây giờ đi chơi wow. so full Magic Kingdom mà em tiếng không mà random. Oh, that's massive uh, vintage. That's a English car. Look at that old man. He's probably rich too. Yeah. <laughs> oh, the breaking. Yeah, because that's sharp. Oh, sharp curve. This is danger road for this truck. If you do if quarters of a mile, turn right on Celebration Place. Hello cả nhà, xin à, cảm ơn mọi người đã ủng hộ video Steven và à, video này cũng tương đối dài nên mình tạm thời à, dừng video này ở đây và hẹn mọi người ở một video tiếp theo. À, Steven xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú và anh chị đã ủng hộ Steven à, cũng như bấm nút like, chia sẻ và à, subscribe kênh để ủng hộ Steven. Xin cảm ơn mọi người.